đang phát sinh xin chào các bạn tôi để đang phát sinh giới các bạn ờ, giỏ câu cá Daiwa dạ, ờ, đựng cá túi đựng uh, giỏ à, này các bạn có thể đựng uh, phụ kiện uh, câu cá kèm theo vải uh, trên miệng bằng vải đây là bằng uh, sợi dù nhúng uh, nhựa xem đo đường kính các bạn 40 các bạn kính 40 có dây thít ở đây dây thắt nút ở đây rất an toàn chắc à, năm 6, 7 vanh các bạn đó quay sách con cá các bạn ờ, quay sách ờ, trợ lực chống ờ, bụng đít dây rằng chống bụng đít treo chống bục chiều dài à, tổng thể của giỏ đây các bạn đo từ 3 mét các bạn dài 3 mét rất chắc chắn nhôm này à, chống dỉ tốt nhẹ vừa nhẹ vừa chống dỉ dập gọn chiều dài 40 x 3 mét vừa rồi đang fishing ờ, ờ, giới thiệu các bạn ờ, giò Daiwa giò đựng cá Daiwa Hải đang fishing chào hẹn gặp lại các bạn nhé sản phẩm tiếp theo của Hải đang fishing